Hello, xin chào tất cả các anh chị à, Lại là Điềm đây Thì trong video này Điềm à, sẽ hướng dẫn cho các anh chị về ba cái tín hiệu ờ, ba cái tín hiệu mà Điền thường xuyên vào lệnh và theo quan điểm của Điềm thì các anh chị chỉ cần là gì ạ thường xuyên các anh chị chỉ cần chọn ra cho mình một vài cái cái cái gọi là gì ạ phương pháp những cái tín hiệu mà chúng ta đánh nhất định là để mà chúng ta có thể theo và chúng ta vào lệnh chúng ta khi mà giao dịch về BO giao dịch về về về Ờ, những cái phương pháp mà trong trong thị trường chúng ta không nên chọn quá nhiều phương pháp chúng ta sẽ bị loạn và và như vậy thì sao và như vậy chúng ta là gì là rơi vào trong cái tình trạng gọi là cái tâm lý giao dịch bắt đầu xuất hiện và chúng ta là gì tín hiệu nào chúng ta cũng vào và tín hiệu nào chúng ta vào điều đó đồng nghĩa với việc là gì ạ các anh chị rất dễ rất dễ bị cuốn với thị trường đúng không ạ thì ở đây ờ, đối với thị trường ờ, buy option trên sàn Senity với cặp tiền ETH và USD thì là gì điểm chỉ đánh bằng ba tín hiệu và gần như là thị trường nào điểm cũng chỉ đánh có ba tín hiệu thôi các chị đó thì các chị nhìn sơ vào thị trường các chị sẽ thấy nè đó thị trường đây là nó đang đi nó đang đi thì, thì quay các chị là đi quay đi theo hình sinh này nè từ đầu rồi cái cái chạc các chị nó đi hình sinh đúng không? nó chạm xuống dưới cạn dưới và nó bắt đầu nó chạy pin bông nó chạy pin bông xong cái nó lại kéo trend xanh lên nó kéo trend xanh lên rồi nó lại đi quay nó đi quay nó lại kéo trend xanh lên chạm tới cạn trên đúng không ạ thì nó lại đi xuống đi xuống và bắt đầu là gì nó là tạo quay tiếp vào đây điều đó đồng nghĩa với việc là mình chỉ cần bắt một trong những cái tín hiệu theo cái thị trường đó thôi thì cái ờ, phương pháp của điểm điểm hay chia sẻ với các anh chị là gì ạ mua đáy bán đỉnh đúng không ứng với cái cây nến nào mà cái giá của nó đang nằm ở trên ở trên cạn trên thì mình sẽ ưu tiên mình đánh lệnh sell và đối với cái cây nến nào mà hiện tại nó đang ở dưới cạn dưới thì chúng ta ưu tiên đánh lệnh buy được chưa ạ ở đây là đó là mua đáy bán đỉnh các anh chị và nguyên tắc này mãi mãi tồn tại trong thị trường được chưa ạ thì bây giờ sẽ dựa vào trên cái cơ sở gọi là thị trường thực tế điểm sẽ sẽ sẽ đánh cho các anh chị coi các chị ha mình sẽ chờ cái nến nó nó nó lên tới cạn trên lại nó hồi giá nó lên tới cạn trên lại nó chạm cạn trên rồi thì cái cây nến chờ cái cây nến chờ có nghĩa là 30 giây mà chúng ta chờ order á 30 giây mà mình chờ order á mà nó xuống đỏ thì chúng ta sẽ chúng ta chúng ta sẽ theo một lệnh sell được không các chị ừ cây này thì nó chưa có lên tới cái, tới cạn trên nè các anh chị cạn trên là là là cái dấu mũi tên màu trắng nè nó chưa có lên tới cạn trên chưa lên tới cạn trên thì là gì ạ thì điềm sẽ sẽ sẽ không có đánh nha điềm sẽ chờ cho nó lên tới cạn trên thì chúng ta mới đánh bởi vì sao bởi vì các anh chị một ngày các anh chị không cần phải vào nhiều lệnh đâu đúng không theo quan điểm của điềm theo cái, cái những cái video trước điềm đã chia sẻ cho các anh chị các anh chị chỉ cần các anh chị chỉ cần là gì ạ một ngày các anh chị uh, trade được 1 cho tới 3% tổng tài khoản là các anh chị nghĩ là vừa điều đó đồng nghĩa việc chúng ta không cần nhất thiết chúng ta phải mạo hiểm với cái số vốn của mình chúng ta không cần nhất thiết chúng ta mạo hiểm với cái số vốn của mình để mà chúng ta lệnh nào cũng chúng ta cũng vào đó không ờ, dân trader chuyên nghiệp người ta sẽ không bao giờ người ta đánh kiểu như vậy các anh chị đúng không ạ rồi ừ, thị trường bắt đầu tạo sideways tạo trend rồi đi sideways rồi tạo trend là đi sideways giả sử như thị trường đây mà nằm trong khúc này các chị nằm trong khúc này mà cái khúc tầm trung này từ cái cây đến này mà đổ qua bên đây đây gọi là có vài phút thôi ngắn hạn nữa ạ nếu cây này mà nó xuống đỏ thì điểm sẽ theo một lần đỏ ứng với cái, cái sàn cũ nha còn ở đây thì là gì cặp tiền nó khác nên cái giá nó sẽ chạy khác điểm sẽ không có theo mà điểm đánh cho nó chắc chắc cú luôn điểm đánh cho nó chắc cú luôn là điểm sẽ sẽ chờ cho nó lên cây nến cái giá của nó lên một lần nó tạo thêm thêm cái sideways nó lên tới cản trên đó và nó cản trên rồi thì mình sẽ ưu tiên đánh lên sell đúng không cái đến chờ mà xuống đỏ thì mình sẽ đánh đánh một lệnh sell bây giờ chúng ta chỉ ngồi chờ thôi thì trong cái quá trình mà các anh chị học video của đêm á trong cái quá trình mà các anh chị học video của đêm mà các anh chị uh, có những cái cái khúc mắc nào các chị có những cái khúc mắc nào có chị có có những cái câu hỏi nào thì các chị hãy chat lên trực tiếp trên group telegram của chúng ta và chúng ta sẽ cùng nhau sinh hoạt của chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp trên trên đó được anh chị đúng không bây giờ chờ cái cây nến này hơi lâu chờ cây nến này hơi lâu thì thì uh, điểm chốt cho các chị một cái tín hiệu này luôn đi ha mua đáy bán đỉnh nằm ở đây nè đúng không ạ mua đáy bán đỉnh nằm đây nó nó xuống đỏ thì mình sẽ theo một lần đỏ nếu thua thì chúng ta sẽ theo bốn cây nha các chị còn ứng với cây nến này là tại vì chạy sideways ứng với cái cây nến này là nó đang chạy sideways này thấy hình sinh ờ, các anh chị thấy không ạ thì là gì ạ xanh đánh xanh đỏ đánh đỏ các anh chị và cái cây nến này xanh đánh xanh đỏ đánh đỏ thì mình sẽ mình sẽ theo theo 6 lệnh nha các anh chị mình sẽ theo 6 lệnh ứng với cái cây mua đáy bán đỉnh thì mình sẽ theo 4 lệnh còn ứng với cái cây mà chạy xoay quay nó chạy xoay quay nó chạy đang ờ, hình sinh nó đang đi ở giữa như thị trường như thế này nè thì chúng ta sẽ sẽ theo 6 lệnh Ok, chúc mừng. Thì cây này là chúng ta điềm vừa vào một lệnh buy và điềm đã win các anh chị ha. Thì trong video này điềm định làm cho các anh chị chỉ có một thế nhưng mà ờ, vì chờ thế khá là lâu và tín hiệu đẹp nó xuất hiện, đúng không ạ? Nên đâm ra là điềm làm cho các anh chị luôn hai thế, một một cái tín hiệu à, ờ, điềm hay gọi là cá sấu săn mồi. Nó mua đáy bán đỉnh ngay khúc này. Các anh chị chỉ nhìn thấy ha, xuống đỏ thì mình cuốn đỏ, nó lên xanh đúng không ạ? Thì cây tiếp theo xuống đỏ mình cuốn đỏ, mình gồng 6 cây, martingale gấp thép các chị ha. Và sideways cũng như vậy. Đó nó xanh lên xanh, đỏ lên đỏ. Rồi ok, cảm ơn các anh chị rất nhiều đã xem video này và à, hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo. Chúc anh chị thành công với video này ạ. À.